ngày càng nhiều xe tăng và xe bọc thép được đưa tới Kherson. Bên cạnh đó thì quan chức này cũng cho biết thêm, Ukraine đã tăng cường độ pháo kích vào khu vực liên lạc Nikolaev. Việc tái bố trí bộ binh và phương tiện của Ukraine cũng đang diễn ra ở trên các hướng khác. Lực lượng Ukraine đang chuẩn bị cho một giai đoạn khác của cuộc tấn công vào khu vực Kherson. Các lữ đoàn pháo binh, các khẩu đội súng cối, máy bay chiến thuật và máy bay trực thăng của quân đội Ukraine đang gấp rút chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn. Ông Chemushov nói Trước đó theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Trung tướng Igor Konashenkov Các lực lượng của Nga đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Krasny Liman ở hướng Liman Các cuộc tấn công của Ukraine về Sten Makovka, Plostchanka và Kremenaya ở Cộng hòa Nhân dân Luhansk đã bị đẩy lùi. Tướng Konashenkov nói Các quan chức Ukraine cũng nghi ngờ rằng Nga đang tạo sự nhiễu loạn thông tin về hoạt động tại Kherson. Cho đến hiện tại, phần lớn Kherson vẫn nằm trong tay Nga. Trong suốt mùa thu, Nga đã củng cố các vị trí của mình ở đây. Nhưng trong vài tuần qua, Nga đã thể hiện một số dấu hiệu cho thấy họ đang rút khỏi thành phố Kherson. Họ tin rằng việc những lá cờ bị Nga hạ xuống khỏi các tòa nhà là một chiêu trò để dụ các lực lượng Ukraine vào bẫy. Chúng tôi đang nhận được những thông tin trái ngược nhau. Có sự chuyển động từ bờ phải sông Dnieper sang bờ trái. Thật khó để hiểu ý định chính xác của Nga là gì. Ông Sahi Klan, Phó trưởng Hội đồng khu vực Kherson cho biết. Ông chia sẻ thêm rằng quân đội Nga đã phá hủy một số cột sóng khiến Kherson không có kết nối Internet hoặc điện thoại di động. Moscow cũng khai thác hồ chứa Kakhovka ở phía thượng nguồn với ý định rõ ràng là làm ngập Kherson và gây ra thảm họa môi trường. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK nhận định trong khi việc di rời khỏi Kherson có thể cho thấy rằng các lực lượng Nga đang chuẩn bị từ bỏ khu vực này. Nhưng điều đó cũng có thể cho thấy rằng họ đang thiết lập các điều kiện cho việc chiến đấu trong thành phố. Việc cắt đứt các nguồn tiếp cận thông tin cũng là một cách để không ai thực sự biết điều gì sắp xảy ra ở đây. Một số đơn vị tinh nhuệ của Nga, chẳng hạn như lực lượng đổ bộ đường không và bộ binh hải quân, được cho là đang tiếp tục hoạt động ở bờ tây sông Dnieper. Nếu quân đội Nga rút toàn bộ khỏi khu vực phía bắc Kherson, sẽ là một dấu hiệu rõ ràng hơn cho thấy họ thực sự rời bỏ khu vực này. Các chuyên gia của ISW phân tích thêm. Hiện nay, một biên giới dự phòng mới dường như đang hình thành. Với sông Dnieper là một rào cản tự nhiên bất khả xâm phạm chống lại các đợt tiến công của Ukraine trong tương lai. Một tuyến phòng thủ đang được Nga thiết lập trải dài từ thị trấn Velika Zamjanka ở Zaporizhia đến Nova Kakhovka trong vùng Kherson. Trong khi đó, Nga đã chuyển sở chỉ huy quân đội của mình đến thành phố cảng Skadov ở gần Crimea. Việc kiểm soát toàn bộ khu vực Kherson sẽ mang lại cho bên thắng lợi thế chiến lược trong cuộc chiến Nga-Ukraine, nhất là khi hai bên đang không có động lực để ngồi vào bàn đàm phán. Vũ khí của Iran đang dần kéo Israel vào hệ thống phòng thủ Ukraine. Các cuộc tấn công hàng loạt bằng máy bay không người lái do Iran sản xuất đã làm thay đổi tính toán của Israel – với lo ngại rằng những thử nghiệm trên chiến trường Ukraine có thể cho phép Tehran trao dồi năng lực tấn công các thành phố của Israel. Theo Bloomberg, sau nhiều tháng miễn cưỡng, Israel đang dịu bớt phản đối của mình về cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh Tel Aviv ngày càng lo ngại về sự ủng hộ sâu hơn của Iran đối với Nga. Một bước ngoặt đã xảy ra vào cuối tháng trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz nhận cuộc gọi được yêu cầu từ lâu từ người đồng cấp Ukraine Oleksiy Zhenikov Israel đã cam kết giúp Ukraine phát triển một hệ thống cảnh báo sớm, tương tự như là một hệ thống cảnh báo cho người Israel khi có hỏa lực từ giải Gaza. Bộ trưởng Gen cũng đồng ý đánh giá nhu cầu cảnh báo phòng không của Ukraine. Mặc dù Israel đang từ chối cung cấp cho Kiev các phương tiện để bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa. Josie cooper một cựu quan chức tình báo quân sự hàng đầu của Israel cho biết đây là những vũ khí mà chúng tôi phải chuẩn bị để đối đầu Chúng tôi là quốc gia duy nhất trên thế giới biết cách làm điều đó. Ukraine có thể là bãi thử cho các biện pháp đối phó của chúng tôi. Ông Cooper Weiser cũng cho biết, mặc dù cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẵn sàng trở lại nắm quyền sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 1 tháng 11, một chính phủ Israel do ông lãnh đạo sẽ không có những ưu tiên an ninh khác biệt đáng kể so với chính quyền hiện tại. Trong một diễn biến mới khác, Israel đã bắt đầu chia sẻ thông tin tình báo của mình Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết thông tin vào ngày 26 tháng 10. Ông hoan nghênh điều mà ông gọi là xu hướng tích cực. Ông nói với các phóng viên, tôi rất hài lòng vì vài ngày qua chúng tôi đã bắt đầu làm việc cùng nhau. Ám chỉ thông tin do Israel chia sẻ đã được tình báo Ukraine xác nhận. Sự hợp tác của Iran đối với Nga là một sự thay đổi lớn đối với chúng tôi. Đại sứ Ukraine tại Israel Yevgen Kopnichuk cho biết tại Tel Aviv vào tuần trước Chúng tôi hy vọng Israel sẽ chọn đứng về phía bên phải của cuộc chiến với tư cách là một quốc gia dân chủ. Nhưng cuối cùng điều đó đã xảy ra vì chúng tôi có cùng một kẻ thù, đó là Iran. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Benny Gantz và văn phòng Thủ tướng Israel đã từ chối bình luận về câu chuyện này. Bộ Ngoại giao Nga và Bộ Ngoại giao Tehran cũng không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận từ Bloomberg. Ông Yuri Shak, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết Ukraine cần giúp đỡ càng sớm càng tốt để chống lại vũ khí của Iran. Ông cho biết, đại sứ Zenikov đã yêu cầu hỗ trợ phòng không trong cuộc gọi với Bộ trưởng Gates. Ukraine, chiến trường thử nghiệm Trong vài tuần qua, thì Nga đã leo thang các cuộc tấn công vào Ukraine bằng một chiến dịch không kích liên tiếp các cơ sở tầng năng lượng của Ukraine ở ngay trước thềm mùa đông. Giới chức Ukraine cho biết, có tới 40% hệ thống điện đã bị hư hỏng. Các quan chức Ukraine cáo buộc Nga ngày càng dựa vào các máy bay không người lái của Iran khi nước này đã cạn dần kho dự trữ tên lửa dẫn đường chính xác. Trong khi đó thì Nga phủ nhận sử dụng thiết bị của Iran và Iran cũng bác bỏ cung cấp các thiết bị đó sau khi xung đột xảy ra. Ngày 4 tháng 11, Tehran thừa nhận đã cung cấp máy bay không người lái cho Nga nhưng các cuộc chuyển giao diễn ra trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Israel đang do dự trong việc can dự nhiều hơn với Ukraine vì lo ngại rằng Việc chống đối Moscow có thể có tác động trực tiếp đến an ninh ở Trung Đông và đối với người Do Thái Nga. Israel thường xuyên thực hiện các cuộc không kích vào Syria ở những khu vực mà Nga có quyền kiểm soát không phận nhằm ngăn chặn Iran cung cấp cho các lực lượng ủy thác của mình ở đó. Khi đó thì ước tính khoảng 1 triệu người Do Thái sống ở Nga, nơi mà sự an toàn của họ cũng là một vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt là trong lúc mối quan hệ Nga-Israel đang đi xuống nhưng các cuộc tấn công hàng loạt bằng máy bay không người lái của Iran tại Ukraine và dự kiến là cả tên lửa đạn đạo của Iran đã làm thay đổi tính toán của Israel với lo ngại rằng những thử nghiệm trên chiến trường Ukraine có thể cho phép Iran trau dồi năng lực tấn công các thành phố của Israel. Israel đến nay chỉ cung cấp cho Ukraine hỗ trợ nhân đạo và thiết bị phòng thủ như là mũ bảo hiểm và áo bảo hộ. Đối với một hệ thống cảnh báo sớm dựa trên thiết kế của Israel thì công nghệ radar và phần mềm sẽ phải được sử dụng Việc bán các công nghệ này cần có giấy phép xuất khẩu. Đây là một quá trình phức tạp liên quan đến một số bộ bao gồm cả Bộ Quốc phòng. Rủi ro sẽ bị Nga trả đũa. Theo hai chuyên gia am hiểu chính sách của Nga, Moscow đã thông báo với Israel rằng họ sẽ trả đũa nếu tên lửa phòng không hoặc các tên lửa đánh chặn khác do Israel sản xuất đến được Ukraine, cho dù trực tiếp hay là thông qua nước thứ ba. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hiện là quan chức an ninh cấp cao đã cảnh báo Israel vào tháng trước về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, nói rằng bước đi như vậy sẽ là liều lĩnh và phá hủy mối quan hệ giữa Nga và Israel. Mark Dubowitz, giám đốc điều hành của Tổ chức Bảo vệ các nền dân chủ có trụ sở tại Washington, một tổ chức chống Iran, cho biết câu hỏi thực sự là cách thức xúc tiến, tức là ngăn vũ khí Iran ra sao để không kích động người Nga. Theo ông Ami Avivi, một cựu tướng quân đội Israel, cho biết Tenavid có thể cung cấp thiết bị chống máy bay không người lái và chống tên lửa cho các nước khác hỗ trợ Ukraine, từ đó cho phép các nước thứ ba cung cấp thêm kho vũ khí của mình cho Kiev. Ví dụ, nếu bạn bán nó cho Đức và sau đó Đức cung cấp một bộ vũ khí khác không phải là của Israel, như thế thì không có vấn đề gì. Tướng ABV nói. Bay drone Iran bị cáo buộc đã cung cấp cho Nga cái gọi là máy bay không người lái tự sát Shahid-136. Loại máy bay này rất khó bị phát hiện vì chúng tương đối nhỏ và bay thấp. Được nâng cấp gần đây với các hệ thống GPS thương mại, chúng có thể làng vảng hàng giờ trước khi khóa chặt mục tiêu. Theo Mỹ, Iran đã giao 1.000 chiếc vào tháng 8 và có kế hoạch giao 2.400 chiếc cuối cùng. Ukraine tuyên bố đã chặn được 70% trong số máy bay không người lái nhưng khi chúng được sử dụng thành đàn thì việc bắn hại trở nên khó khăn. Nếu như UAV được sản xuất với chi phí là 20.000 đô la một chiếc, theo các chuyên gia quốc phòng phương Tây, các tên lửa phòng không được sử dụng để đánh chặn chúng thường có giá cao hơn gấp nhiều lần. Đối với Israel, mặc dù cái gọi là hệ thống vòm sắt của họ có thành tích tốt trong ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm ngắn của các nhóm chiến binh Palestine và Hezbollah, nhưng chiến thuật máy bay không người lái hàng loạt là một thách thức chưa từng có. Theo cựu tướng Avivi, Hãy tưởng tượng rằng 100 máy bay không người lái tự sát băng qua biên giới Israel về phía cảng Haifa. Hệ thống phòng không của chúng ta tốt như vậy sẽ mất từ 90 đến 100, vẫn còn 10 quả. Đó là một mối đe dọa lớn. Ông Avivi nói, việc Nga dựa vào tiềm năng quân sự của Iran cũng làm dấy lên lo ngại của Israel rằng đổi lại Tehran có thể tìm kiếm sự hỗ trợ của Nga ở trong chương trình hạt nhân của mình. Israel bác bỏ khẳng định của Iran rằng chương trình hạt nhân là vì mục đích hòa bình và nói rằng